À, xin chào các bạn Lâu lắm rồi Duy Nguyễn mới cùng với con Bạch Mã Hoàng Tử xuất hiện trong chuyến đi sim bang đầu tiên Từ sau ngày định mệnh Từ bờ Tây qua bờ Bắc Đây là THOL BBT quận 12 Một trong những ngôi nhà thân yêu của Duy Nguyễn Các bạn nhìn thấy à, Kế bên người hàng xóm vĩ đại của tôi đã chuẩn bị xây một ngôi nhà khác hoành tráng cũng rất là to Các bạn sẽ nói là giá trị thương mại bất động sản của BBT sẽ đi xuống lầm rồi các bạn ạ à. lầm rồi Duy Nguyễn chỉ còn cái nhà kế bên đây thôi cái nhà kế bên đây thôi nó xây quy mô tương đương nhà bên đây thôi là bảo đảm cái khu này nó vip vip vip đó bạn hiểu giá trị tại sao Duy Nguyễn đặt một cái location ở bên quận 12 chưa ở một cái vị thế để còn có thể phát triển vượt bậc Duy Nguyễn không bao giờ xây building ở những nơi đã phát triển rồi và giá trị bất động sản nó không cao đó là nguyên tắc làm ăn tại Việt Nam nha các bạn hai cái bờ tường này á, là Duy Nguyễn làm hơn một năm rồi đó các bạn các bạn nhìn thấy không gym phục vụ cuộc sống khỏe đẹp thành công đẳng cấp cho dù xây dựng BBT ở đâu chăng nữa cho dù xây dựng CHL ở đâu chăng nữa thì đây vẫn là cái tuyên ngôn sống hoạt động phát triển của tập thể BBT chúng tôi cảm ơn các bạn và bây giờ vô đây Duy sẽ cho các bạn thấy trăm ngôn của Duy Nguyễn triết lý của Duy Nguyễn nha à, Xin chào lại tất cả các bạn đây là một tấm ảnh rất là ý nghĩa tấm ảnh này là do bé hoang chụp trong phòng của duy wow. nói chung hồi đó chỉ có mình bé hoang vô được phòng của duy thôi chụp trong phòng của duy mà chụp bằng điện thoại mới đau các bạn nên tấm ảnh này là một trong những ảnh rất là đẹp nó thể hiện một hình ảnh Duy Nguyễn trẻ trung khát vọng tri thức nhưng mà tiếc một cái là cái độ phân giải nó được cao lắm á, nên phải vẽ lại và người mà có ý tưởng vẽ tấm hình này tặng Duy vào một cái dịp khai trương của BT12 à, cũng là một người bạn rất là thân thiết của Duy Những câu thơ này là tuyên ngôn Là quan điểm bất di bất dịch của duy Nguyễn Duy Nguyễn sẽ đọc lại Đôi tay Zimmer đâu chỉ để làm thơ Mà chinh phục trên từng trang chữ nhất Nhất body, nhất danh vọng, nhất thành công Nhất tình si, lãng mạn em muốn không Và ngày hôm nay trong bộ áo mới Duy Nguyễn qua đây có việc các bạn Là không phải là khai giảng mà là một phần trong một cái buổi học đầu tiên của tất cả các em học viên trong THOL Academy và Duy Nguyễn muốn qua bên đó gửi gắm chút tình cảm, chia sẻ, thông điệp này nọ kia với các bạn Và bây giờ mời các bạn đến phần tiếp theo Làm một quốc visa mà, mà giàu không? Mà ngay cả người ta đi, người ta đam mê, một ta, mà người ta đi uh, thi uh, SEA Games này nọ đi ta mang về quy chương rồi quá trời luôn đi đó xong rồi ta mở cái đi ra tới học chuyện họ ta coi ghi sổ không ta nói cuộc đời hôm nay năm duy nhất hết á hiểu không ghi đi ra như vậy chơi chơi cho nó vui thôi ok đồ biết cũng sức bbt đồ vui rồi on it, phải là lúc nào cái tay mình nó dồn cái gì hết nó là đúng đó em ráng giữ đi một giây hai giây đi đó nhưng mà tin tưởng để nặng mới giúp không phải